em hát đi dù mây hạ về à chân lan than mênh man tình buồn dòng sóng này là hạt trên cây mấy trôi trôi chiếm ngủ đôi nhớ lênh đênh rột buồn hoài mãi trong ta mơ vơ chiều về dòng sông này nhớ mãi em ca nhìn hạ về cây lá rung buồn em hát đi dù ngủ dần chiều nay về nhớ hát mây trôi lá trên cây không có nắng hay vàng ta lắng nghe ngủ ngơ hạ về hà chăn bơ vơ dù em lời buồn chiều mấy vàng nhớ tiếng em ca mây lan than trong nắng anh vàng lênh đánh giọt buồn hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về dòng sông này nhớ mãi em ca nhìn hạ vàng cây lá dù buồn em hát đi dù ngủ giặt chiều nay trên đôi chiều hạ vàng nhớ hát mây trôi lá trên cây không có nắng hành vàng ta lắng nghe ngu ngơ hạ về hà trắng bơ vơ dù em lời buồn máy bàn nhờ tiếng em ca mây lan than trong nắng hành vàng chiều mây vàng nhớ tiếng em ca mây lan than trong nắng hành chiều mây vàng nhớ tiếng em ca mây lang thang trong nắng hành vàng